anh mang ít rồi thế thôi thế em mới chờ đây cả tháng à <laughs> không phải tại vì con gái ấy nhiều đồ ấy tí nữa người ta bắt bỏ ra hết vào đây ăn cơm chính phủ ngủ về canh rồi mang đồ làm gì vào đây ăn cơm chính phủ ngủ về canh rồi mang đồ làm gì vào đây ăn cơm chính phủ ngủ về canh rồi mang đồ làm gì khoan khoan dừng khoảng chừng là hai giây